Xin chào các em, hôm nay cô trò mình lại gặp nhau để chúng ta ôn tập rèn luyện kỹ năng tìm ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số. Hôm nay cô chủ yếu dạy các em về cái bài toán giải có liên quan đến ước chung lớn nhất các em nhé. Thì đa số các em học sinh là thấy bài toán giải là rất là ngại đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì từng câu từng chữ trong bài toán giải chúng ta chưa biết cách phân tích tổng hợp phân tích lại tổng hợp lại xem là nó đưa vào nội dung kiến thức chúng ta học ở chỗ nào đây và vận dụng ra sao những kiến thức chúng ta đã học thì để giúp các em có kỹ năng thực hiện làm những bài văn giải thật tốt thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta sử dụng cách tìm ước chung hữu nhất để giải quyết những bài toán như vậy bây giờ chúng ta đi vào bài 1 nhé đề bài đề bài đó là có 18 bút bi 12 quyển vở Cô giáo muốn chia số bút bi và số vở thành số phần thưởng như nhau gồm cả bút ừ, vở. Đấy, có nghĩa là gì? Có nghĩa là có 18 bút bi và 12 bình vở này được chia ra số phần thưởng và mỗi phần thưởng có số vở và số, số vở bằng nhau, số bút bằng nhau. Đấy. Có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng, mỗi phần thưởng bao nhiêu bút bi và bao nhiêu quyển vở. Đấy, chúng ta kem hình dung ra bài toán chưa? Đấy, có nghĩa là chúng ta có 18 bút bi có 12 quyền vở và bây giờ chúng ta sẽ chia số bút bi và số quyền vở ra làm số phần thưởng và mỗi phần thưởng nó đều như nhau tức là số bút bi và số vở là phải giống nhau đúng không đấy và bây giờ nó hỏi rằng là ta có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng mỗi phần thưởng có bao nhiêu bút bi bao nhiêu phần vở thì câu là mỗi phần thưởng có bao nhiêu bút bi bao nhiêu phần vở ta để sau ta nghiên cứu nhá bây giờ chúng ta đọc đề bài này vậy thì chúng ta giả sử số phần thưởng chúng ta chia được là x giả sử số phần thưởng là x là x đấy thế giờ chúng ta có 18 bút bi mà phải chia ra số phần thưởng mà mỗi phần thưởng đều phải có số bút như nhau vậy có nghĩa là chúng ta phải có là 18 phải chia hết cho x đúng cái em đấy thì phải chia hết thì số phần thưởng mỗi phần thưởng mới có số bút giống nhau đấy thứ hai nữa chúng ta sẽ có là 12 cũng phải chia hết cho x phải chia hết thì số mở trong mỗi phần thưởng mới bằng nhau phải chưa nào thế từ 18 chia cho x thì theo kiến thức trước cô đã hướng dẫn các em đấy thì khi 18 chia cho có nghĩa x phải là gì của 18 12 chia cho x tức là x phải là gì của 12 các em biết cả rồi phải không nào à từ đây chúng ta suy ra được x sẽ thuộc ước của 18 đấy x lại thuộc ước của 12 đấy 18 x là vượt ở của 12 cho nên x sẽ thuộc tập hợp các ước chung của 18 Đấy. Vậy thì để tìm được số phần thưởng chia được là chúng ta phải tìm ước chung của 18 và và 12. Nhưng em đặt cho cô câu này, đặt cho cô câu này là cái bài nhá. Đó là gì? Có thể chia được nhiều nhất. Đây, chúng ta nhấn mạnh từ nhiều nhất là bao nhiêu phần thưởng. Như vậy x đây phải là giá trị lớn nhất đúng không? À, mà x là lớn nhất, mà x lại là ước chung của 18 và 12 từ đó chúng ta x lại là lớn nhất lớn nhất Đấy. mà x lại là ước chung của 18, 12 nên tôi suy ra x sẽ thuộc thì x sẽ bằng luôn ước chung lớn nhất của 18 Đấy, như vậy việc tìm x của chúng ta quy về việc tìm ước chung lớn nhất của 18 và 12 mà cái cách tìm ước chung cô đã dạy các em rất là kỹ rồi phải không nào đấy bây giờ chúng ta sẽ đi trình bày bài làm này nhá đây là cô đang nháp này đấy Đấy, còn đến công việc quen thuộc này rồi thì tất cả chúng ta đều làm được rồi Đấy, bây giờ ta sẽ trình bày nhé bước một là chúng ta phải gọi số phần thưởng có thể chia được là x nhé gọi ta phải chọn chọn gọi số phần thưởng số phần thưởng có thể chia được có thể chia được là x, Đấy. Vậy x ở đây chúng ta là thuộc tập hợp số tự nhiên n sao Đấy, thế là chia được không phần thưởng lúc nào Đấy. Thì theo đề ta có gì? À, theo đề ta có 18 chia hết cho x và 12 chia hết những dấu học bài em theo dõi cho nó dễ nhá đấy thì các em đã hiểu tại sao 18 chữ x chưa tại sao 12 chữ x chưa à, lúc nãy bạn nào mà chưa chú ý mấy bây giờ cũng nói lại một tí này tại sao 18 chia hết chữ x bởi vì là gì bởi vì là số và vở chia số bút và số vở thành số phần tử như nhau nhớ cái từ là như nhau số phần tử như nhau gồm cả bút và vở do nó phải như nhau cả bút và vở cho nên là 18 phải chia hết cho x không thể chia dư được 12 cũng phải chia hết cho x vậy từ đây chúng ta suy ra 18 chia x tức là x sẽ thuộc ước của 18 Đấy. x ở đây sẽ thuộc ước của 12 được chưa từ đó suy ra từ đó suy ra x sẽ thuộc ước chung của 18 và 10 Đấy. sau đó chúng ta lý luận dựa trên câu là số phần thưởng chia được là nhiều nhất cho nên x sẽ là ước chung lớn nhất đấy ta lý luận là vì số phần thừa số phần thừa chia được là nhiều nhất số phần thừa chia được là nhiều nhất nên x sẽ là ước chung lớn nhất phải không ta em? Đấy, số phần thừa chia được là nhiều nhất nên x sẽ bằng ước chung lớn nhất của 18 và 12 Đấy. Vậy đến đây muốn tìm x hay nói khác là muốn tìm số phần thường có thể chia được nhiều nhất thì chúng ta đi tìm ước chung lớn nhất của 18 và 12 Đấy. Bây giờ quy trình tìm ước chung lớn nhất của nó như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ trình bày ra đây. Ta có này 18 thì bằng này các em phân tích cho cô 18 ra thừa số nguyên tố nhá đấy các bạn phân tích nhanh nào à, ra kết quả đi vậy nó sẽ bằng mấy sẽ bằng 2 nhân 3 mũ 2 còn 12 thì sẽ bằng 2 mũ 2 nhân 3 Đấy. Ở trong bài này cái việc tìm ước chung lớn nhất là việc cụ nên cô không ghi cái bước là thừa số nguyên tố chung là chúng ta xác định ngay vậy ta biết luôn tích nhân cửa số nguyên tố chung là hai này ba này đúng không vậy từ đó chúng ta suy ra ước chung lớn nhất của 18 và 12 chính là bằng tích các thừa số nguyên tố chung mỗi thừa số lấy số mũ nhỏ nhất vậy là hai nhân ba mũ nhỏ nhất đều là mũ một cái kết quả là bằng đấy như vậy số phần thưởng chia được nhiều nhất là 6 các em ạ đấy ta trả lời là số phần thưởng số phần thưởng chia được nhiều nhất là sáu Đấy. như vậy chúng ta đã xong được một ý đầu tiên đến ý thứ hai chúng ta đọc vào cái đề bài đề bài nói là mỗi phần thưởng có bao nhiêu bút bao nhiêu vở mỗi phần thưởng cái đọc cái câu này thôi Đấy, là mỗi phần thưởng có bao nhiêu bút bao nhiêu vật bây giờ có 18 bút mà lại chia được mấy phần thưởng chia được 6 phần thưởng vậy thì mỗi phần thưởng có bao nhiêu bút các em có tính không à vậy chúng ta lấy 18 chúng ta chia cho 6 là ra số bút của một phần thưởng rồi là lấy 12 chia 6 lại là ra số vở của mỗi phần thưởng các em nhé à, bây giờ chúng ta thực hiện à, mỗi phần thưởng có số bút là mỗi phần thưởng mỗi phần thưởng có số là 18 chia 6 bằng mấy em? À bằng 3 cái nút đúng không? Đấy, và mỗi phần thưởng có số vở là mỗi phần có số mở là 12 chia 6 bằng 4 cái Đây, vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài toán và các em có thể trả lời bài toán học đến đây Các coi như cũng đã trả lời rồi được chưa bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài thứ hai các em nhé chúng ta tập trung vào bài hai các em nhé đó là gì một tổ công tác y tế gồm 48 bác sĩ và 72 y tá về một huyện để khám sức khỏe cho nhân dân à, tức là cái tổ công tác này là gồm có 48 bác sĩ và 72 y tá muốn phục vụ đồng thời tại nhiều địa điểm tổ dự định chia thành các nhóm mỗi nhóm gồm cả bác sĩ và y tá số bác sĩ và y tá được chia đều vào mỗi nhóm Đây, tức là nó tương tự như bài một có nghĩa là trong nhóm này có 5 bác sĩ thì nhóm kia cũng có 5 bác sĩ nhóm này có 7 y tá thì nhóm kia cũng có 7 y tá tức là số bác sĩ và y tá được chia đều vào mỗi nhóm có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm mỗi nhóm có bao nhiêu bác sĩ bao nhiêu y tá đấy. thì nếu như bạn nào tinh ý thì bạn thấy rằng là bài 2 này hoàn toàn tương tự bài một nào chẳng qua là lời lẽ rồi người ta đặt vào những hoàn cảnh khác thôi đấy thì chúng ta thử phân tích ra xem có đúng là nó có quy về cách tìm ước chung lớn nhất hay không nhá bây giờ tôi giả sử rằng là số nhóm này được chia nhiều nhất là x đấy, số nhóm này được chia nhiều nhất là x chúng ta nhắc ra đây đấy. thì do số bác sĩ và số y tá được chia đều vào mỗi nhóm cho nên là gì cho nên là số bác sĩ là 48 phải chia hết cho x đúng không à rồi là gì nữa nhỉ rồi là 72 phải chia hết cho x vậy từ hai điều này chúng ta suy ra 48 thì có nghĩa là x sẽ thuộc ước của 48 Đấy. 72 chữ x có nghĩa là x là thuộc ước của 72 Đấy. Vậy thì từ đó x sẽ là gì? x sẽ là ước chung của 48 và và 42 nhưng x là thế nào ở đây tôi nói là có thể chia được nhiều nhất em nhấn mạnh cái từ nhiều nhất nhiều nhất có nghĩa là gì nhỉ nhiều nhất có nghĩa là x phải là số số lớn nhất Đấy. Như vậy x là ước chung của 48 và 72 nhưng x lại là số lớn nhất do đó x sẽ là ước chung lớn nhất. À, như vậy để giải thích bài toán này là chúng ta đi tìm ước chung lớn nhất của 48 và 72 thì công việc này các em hoàn thành được đúng không em nhỉ các em hoàn toàn làm được bài toán tìm ước chung lớn nhất của 48 72 vậy khi các em làm được bài toán này thì chúng ta đã giải quyết được bài toán hai này rồi đấy đấy vậy chúng ta thấy là bài toán thì đề rất là dài nói thì lòng ngoài lòng lòng lòng nhưng cái công việc lại rất đơn giản đó là chỉ việc tìm ước chung lớn nhất của 48 và 72 mà thôi đấy, chúng ta hình dung chưa bây giờ chúng ta đã trình bày bài làm các em nhé hay trình bày bài làm nào bây giờ ta trình bày nhé chúng ta gọi chúng ta gọi này số nhóm gọi số nhóm có thể chia được nhiều nhất là x và các bạn thì gọi là a bạn gọi là b đấy thì điều kiện x ở đây là thuộc tập hợp số tự nhiên n sang đấy. thì do khi n ta có theo đề ta có theo đề ta có bốn tám phải chia hết cho x và 72 cũng phải chia hết cho x suy ra x sẽ thuộc bước chung của 48 và 72 ta có thể ghi rõ ra ước có nhiều bạn được xem lại video không nhiều. x sẽ thuộc ước của 48 được chưa x sẽ thuộc ước của 72 x thuộc ước của 48 x thuộc ước 72 cho nên ta suy ra x thuộc ước chung của 48 và 72 đấy mà x vậy là số lớn nhất đấy mà x lại là lớn nhất tức là số nhóm chia được là nhiều nhất cho tần số lớn nhất do đó x sẽ bằng ước chung lớn nhất của 48 và 72 Đấy. bây giờ chúng ta sẽ đi tìm ước chung lớn nhất của 48 72 vậy ta có 48 bằng bằng mấy các em nhắc ra ngoài nhé 48 chia 2 24 24 chia 2 là 12 12 chia 2 là 6 6 chia 2 6 chia 2 là 3, 3 chia 3 là bằng 1, vậy 4, 8 bằng 1, 2, 3, 4, 2, 4, 4 nhân 3 Đó là 2, 4 nhân 3 Đấy, sẽ còn 7, 2 sẽ bằng 7, 2 chia cho 2 7, 2 chia 2 là bằng 36, 36 chia 2 là 18, 18 chia 2 là 9 9 chia 3 là 3, 3 chia 3 là bằng 1 72 là bằng 1, 23 là 23, 23 42 2, 43 Vậy thừa số nguyên tố chung ở đây cũng là 2 và 3 đúng không? Vậy từ đây chúng ta suy ra ước chung lớn nhất của 48 và 72 là bằng bằng mấy các em? Là bằng 2 mỗi lần là 43 nhân 3. 2 nhân 3 là 8, 8 nhân 3 là à 2 3 là 8, 8 nhân 3 là 24. Đấy. Như vậy từ đó chúng ta suy ra x bằng 24. X bằng 24 có nghĩa là số nhóm chia được nhiều nhất là 24. 24 đúng không đấy vậy ta trả lời được là số nhóm chia được nhiều nhất là 24 vậy số nhóm chia được nhiều nhất là 24 nhiều nhất là 24 Đấy. và khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu bác sĩ đây em mỗi nhóm có thì chúng ta lấy số 48 chia cho 24 là bằng hai bác sĩ đấy và mỗi nhóm có mỗi nhóm có 72 chia 24 sẽ bằng con đồng mấy đá không 72 kem chia cho 24 24 là bằng 3 ca đấy mỗi nhóm có hai bác sĩ có viết xuống đây em nhìn nhé là 72 này 72 chia 24 là bằng 38 Đấy. Các em trình bày bài vào vở nhá Đấy. Như vậy bài toán này chúng ta thấy rằng là cách giải hoàn toàn tương tự ở bài 1 đúng không? Tất cả đều quy về các tình ước chung lớn nhất Đấy. Thì các em phải đọc kỹ các đề bài, đọc kỹ đề bài để chúng ta phân tích từng bước một để chúng ta làm bài toán bản Đấy. bây giờ con sẽ chuẩn bị cho các em một số bài tập để các em làm các em thân mến, đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em Thì về nhà các em sẽ dựa vào cái bài cô giảng để chúng ta hoàn thành hai bài tập này nhé Các em nhớ đăng ký kênh để chúng ta nhận những video mới nhất thứ hai đấy là cô cũng có cả những chuyên đề để bồi dưỡng học sinh giỏi thì bạn nào là học sinh khá giỏi thì chúng ta sẽ theo dõi các chuyên đề đó nhé khi em đăng ký thì khi cô đưa ra video mới bài giảng mới là nó sẽ báo vào máy cho các em xin chào và hẹn gặp lại các em vào bài giảng tiếp theo